Trung sẽ tập nhạc Trung theo giáo án mới thì giáo án mới Trung sẽ phổ biến với bạn ở nhà ok Hey, Van for Life Day Hey, ở phòng này rất là vắng, rất bình thường, rất là vắng Thành ra là rất là dễ quay vlog Thì bữa nay chúng sẽ tập trung thì chắc là bữa sau chung sẽ lấy máy chung uh, đi vòng vòng cái phòng gym à, đi vòng vòng cái Sài Gòn vlog cho các bạn xem vì hiện tại này là ở phía ngoài đây là rất là nhiều người đang tập và muốn đi ra ngoài này thì chúng ta phải có một cái dấu mộc của uh, security uh, của bảo vệ thì mới đi ra được bên ngoài này là sân võ rất là đông nên là chung sẽ review cho các bạn cái cái cái buổi sau chắc là đi buổi sáng đi buổi sáng nó sẽ dễ hơn vào cuối tuần ok và đây ok bây giờ chúng ta sẽ mua mắt tập trung peace Okay, so yeah, this is a walk from I'm wall. Sup, bạn trở lại với blog của Trung Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập ngày chân và có Temple ở trong đó à, Thì bữa nay là uh, ngày chân Temple á Thì bài đầu tiên là sẽ bài là Leg Extensions Thì như các bạn thấy rồi chúng có cái Temple rồi chúng ta sẽ squeeze lại ở trên top và sau đó chúng ta sẽ nhả 4 giây eccentric 4 giây eccentric nha đó như các bạn thấy chung đang demo ha là lúc mấy bạn đá thì ăn nhanh lên giữ lại và từ từ chúng ta sẽ xuống đó khi mà chúng ta giãn cái cơ ra thì cái quá trình đó nó được gọi là eccentric ha thì chắc là mấy bạn nghe chung nói cái từ này rất là nhiều trong những cái cái vlog trước ha, thì uh, bài này thì chắc ai cũng biết rồi đó là bài sẽ tác động vào đùi trước và nó sẽ giúp cho chúng ta là uh, cắt nét đùi trước hay nó sẽ xé cái đùi trước ra bài đá đùi ok thì mấy bạn thấy để ý rằng cái mũi chân của Trung á nó hơi có à, duỗi ra và không có cong lên như là bình thường thì cái mục đích của cái việc duỗi mũi chân ra đó là nó sẽ ờ, làm cho cái đùi chúng ta nó sẽ xé cao hơn nó sẽ nó sẽ đá và nó sẽ ăn được phần cao hơn ở phần quad là cái phần đùi trước của chúng ta ha thì cái này là chung có coi một cái clip của Jay Cutler thì mấy bạn biết đó là Mr. Olympia Mr. Olympia ra à, thì chung à, ổng có chỉ cái cái tip này và chung áp dụng thì chung thấy nó rất là tốt rất là vô kết hợp với cái tempo này nữa à, thì ok các bạn nhớ thử nhớ là chúng ta sẽ xuống chậm ha 4 giây ha à, thì uh, hy vọng là mấy bạn vẫn hiểu cái cái số chung ghi ha cái số đầu tiên như chung nói á, thì đó là cái số chúng ta sẽ uh, eccentric đó là chúng ta sẽ hạ xuống số tiếp theo đó là sẽ chúng ta sẽ pau lại lúc mà chúng ta eccentric xong và cái số tiếp theo đó là cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ uh, nhả trong lúc chúng ta uh, trong lúc chúng ta siết cơ lại á, chúng ta sẽ đẩy lên contract á, ha, và số cuối cùng là chúng ta sẽ bounce lại ok và tiếp theo đó là cái bài hack squat thì cái này là để cái bàn chân nó hơi thấp xuống phía dưới và uh, cái cái cái này là nằm trong shoulder width nghĩa là nó sẽ cỡ cái cái cái uh, cái vai của chúng ta á, cái cái cái chân nó sẽ vừa với lại cái vai tay của chúng ta ha chứ đừng có quá rộng để đừng có quá rộng còn cái bài hack squat này nó nó cũng hơi là nguy hiểm thành ra là mấy bạn cần phải chú ý tập tempo từ từ giúp chung ha chứ bài này nếu chúng ta sập nhanh quá nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần lưng dưới ok thì cái bài này tempo là chúng ta sẽ xuống từ từ 4 giây sau đó chúng ta sẽ đạp nhặt lên ok thì uh, cái cái khúc eccentric nó rất là quan trọng trong cái lúc mà chúng ta uh, tập luyện thì nó sẽ giúp cho chúng ta là phát triển cơ rất là tốt thay vì chúng ta tập uh, nặng như mọi khi và chúng ta dùng cái tempo dùng cái cái cái normal tempo là chúng ta tập cái cái số dây bình thường đó là xuống và lên liền ha thì cái eccentric này khi chúng ta tập trung vào trong 1 đến 2 tuần đó, nó chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt thì sẽ có một cái tuần là không có tempo và có sẽ có những cái tuần là có tempo thì như vậy nó sẽ đang xen nhau nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển cơ tốt hơn và bữa giờ chúng tập tempo chúng nó là thích cái cái cái giao án mà có tempo ở chọn nó sẽ giúp cho chúng ta là à, gọi là chúng ta luyện được cái cái cảm giác feel cơ giúp cho cái não chúng ta trong lúc tập luyện sẽ tập trung hơn rất là nhiều thay vì là chúng ta sẽ xuống lên xuống bình thường à, thì lúc đó là cái đó là cái cơ chế cơ thể chúng ta nó sẽ hoạt động bình thường rồi nó nó sẽ quen rồi nó không còn vui nữa thì khi chúng ta tập tempo nó sẽ thấy có một cái level rất là mới khi chúng ta phải tập trung toàn bộ sức lực và đầu óc vô cái cái việc tập à, ví dụ như trở bài hát xoát này hồi bình thường chúng ta xuống phình phình phình thì bây giờ chúng ta sẽ xuống rất là từ từ à, kiểm soát và chúng ta sẽ feel được cái đùi trước của chúng ta nó giãn ra như thế nào thì đó là cái cái rất là hay của cái việc mà tempo work trong cái tập luyện trong cái training của chúng ta thì hy vọng là các bạn thích cái cái tempo ha thì uh, ráng áp dụng vô càng nhiều càng tốt Ok, sau đó chúng ta sẽ qua bài Smith Machine Squat Fitted Touching, à, uh, 6 set 15 rep ha Tempo là 1210 Thì cái bài này nó sẽ hơi đặc biệt một chút Đó là chúng ta sẽ vô dàn máy Smith ha Thì như chúng có nói những bài trước là chúng ta sẽ không squat trong máy Smith nhiều nhưng sẽ có một số bài gọi là accessory additional thì nó là những cái bài bổ trợ chúng ta cũng vẫn có thể dùng Smith để chúng ta squat được thì cái bài này đặc biệt một chút đó, đó là chúng ta sẽ để hai cái bàn chân nó chạm vào nhau luôn nên mới gọi là fit touching à, chạm chân vào nhau thì cái bài này nó rất là khó nó rất là đòi hỏi uh, cái kỹ thuật rất là cao đó là cái mobility là cái độ linh hoạt cái cổ chân của mấy bạn đó, nó phải tốt khi chúng ta xuống á, thì cái đầu gối chúng ta nó mới đưa ra ngoài được thì lúc đó cái rom của chúng ta cái form của chúng ta nó mới chuẩn ha chứ nếu mà không cái mobility của chúng ta nó còn yếu á, nó không đẩy được cái cái cái cái cái, cái uh, mũi chân ra ngoài á, thì lúc đó khi chúng bạn mấy bạn xuống á, mấy bạn sẽ thấy rất là đau lưng cực kỳ đau lưng luôn và nó sẽ không có đúng cái rom và nó nhìn rất là sai và cái lưng của bạn sẽ bị võng lưng này rồi bị cụp bị cụp hông này bị bất huynh này nó rất là nguy hiểm ha nên bài này uh, trung nghĩ rằng là cũng sẽ rất là kén chọn với những cái bạn nào mới ha thì Trung cũng có một cái video warm up về cái uh, về phần thân dưới á, cũng có những cái bài mà để uh, tập mobility cổ chân thì hy vọng mấy bạn sẽ coi cái video đó lại để chúng ta sẽ luyện cái cổ chân hơn với lại cái cộng dây uh, kháng lực là resistance band hoặc là chúng ta sẽ tập với lại cây barbell để chúng ta luyện cái cổ chân ha à, là mấy bạn sẽ coi lại cái clip đó giúp Trung ha thì à, chắc là Trung sẽ để trong trong cái phần card ở trên à, đó mấy bạn sẽ thấy cái cái cái rom nó rất là nguy nó rất là nguy hiểm một chút đó là khi các bạn xuống á, đầu gối á, nó sẽ đẩy lên trước rất là nhiều thì cái bài này á, là gần như toàn bộ là tác động vào cái cái cái đường trước rất là nhiều thì cái bữa nay cái ngày chân bữa nay á, mục đích đó là chung muốn là tác động vào đường trước càng nhiều càng tốt thì nó còn gọi là quad focus còn bình thường là có hamstring focus nữa thì đó là một cái ngày khác ok thì bữa nay chúng ta sẽ vẫn có là đường sau nhưng mà chủ yếu là phần quad focus ha à, tập vào đuôi trước tập trung đó, thì bài này rất là phê nếu các bạn tập được thì rất là rất rất là phê luôn à, thì đó chúng ta sẽ nhớ là tempo ha chúng ta sẽ là xuống à, từ từ đó chúng ta sẽ pause lại ở dưới và chúng ta đạp mạnh lên rồi đó cái này là một cái góc quay nó cận cảnh hơn thì à, các bạn có thể thấy là cái cái đùi trước của Trung nó nó đang rất là pump ha nó đang rất là là căng các bạn có thể thấy được nó nó cái, những cái bài bữa nay á nó vô cái đùi trước rất là ác ha thì rất là dễ bị gọi là tập mấy cái bài mà mấy bài mà chân hẹp này nè hay là cái gót chạm nhau á nó rất là tác động vào cái VMO và cái đầu đùi chúng ta á, nó cũng khá là nhiều nên thành ra về lúc nào cũng rất dễ bị trục rút nếu như mấy bạn co cái chân lại co cái chân nhiều quá thì sẽ rất là dễ bị trục rút đùi trước và sau cái buổi chân này á là trung về á trung phải giãn cơ rất là kỹ chứ không là nó trục rút luôn á bữa có bị trục rút rồi á nó rất là gớm rất là kinh khủng nên mấy bạn nhớ tập warm up và tập xong thì chúng ta phải cool down à, cái cái chân ha nó tập phần nào nhiều cái phải cool down lại hết ok ok qua bài tiếp theo đó là bài đùi sau thì như trung nói mai tập trung đùi trước nhưng mà vẫn sẽ có bài đùi sau và tempo luôn đó là bài City Laker đó là một tempo là 12 12 4 set 8 rep ok uh, thì cái 12 12 này là đó khi chúng ta xuống chúng ta sẽ uh, squeeze lại chúng ta sẽ hold lại ở ngay cái lúc mà chúng ta contract ha và lúc mà chúng ta giãn ra chúng ta cũng sẽ hold lại một chút đó hai giây xuống giữ hai giây lên nhả ok 8 cái uh, đây là set thứ tư hình như cái này chúng chỉ quay có hai set thôi à, cái ngày trơn thì uh, nó cũng rất là ít bài nhưng mà có một cái là mỗi bài nó rất là nhiều rep và nhiều set thành ra là mấy bạn cố gắng tập nói chung ha nhất là hai bài đầu tiên chưa gì là nó đã 6 set rồi nghĩa là 12 rep à, 12 12 set đó và hàng và cả trăm và cả trăm rep nữa nên thành ra nó sẽ rất là nhậm mỏi thật thì tới cái bài này rồi đó thì là cũng rất là khó khăn à, thì à, hy vọng là mấy bạn đi tới bài đội sau đừng bỏ cuộc giữa trường ha 6 set đó cái uh, nó còn hơn cái FPT7 FPT7 kiểu bài cuối 7 set còn đây là hai bài đầu mỗi bài 6 set rồi là hai oải rồi đó à, tiếp theo sẽ là bài Abduct the Machine thì chúng thấy rằng rất là ít cái ngày trơn giáo án nào mà có ghi cái bài này nhưng mà trong cái giáo án mà chung ờ, đang test thì nó lại có thì và chung cũng rất là thích tập cái bài này tại vì chúng thấy ủa tại sao lại có cái máy này mà không bao giờ mình tập cho nên là khi có giáo án này thì chúng rất là hứng thú khi tập theo cái bài này đó là bài Abduct the Machine và Abduct the Machine luôn à, nó là hai hai cái chữ giống giống nhau á nhưng mà có một cái là ép vào là vào trong cái mái đùi trong và một cái là banh cái hông ra đó là ra ngoài ra má đùi ngoài à, má hông ngoài chứ cái uh, thì đó là uh, hai cái bài thường là rất là nhiều bạn bỏ qua à, thì cái này nó sẽ vô những cái chi tiết rất là hay ở trong cái phần má đùi của chúng ta nên chung nghĩ rằng là uh, cũng hay khi chúng ta kết hợp vào ha ok, uh, đây là cái bài uh, giãn cái hông ra machine đó là 1212 luôn thì nghĩa là ra ngoài chúng ta squeeze vô trong chúng ta giữ lại pause lại một chút uh, 4 set nhân 20 rep còn cái kia là 6 set nhân 20 rep ok thì chúng mới nói là cái ngày chân bữa nay nó rất là ác mộng à, thì hy vọng rằng mấy bạn sẽ rất là thích cái ngày chân này nhớ thử ha và comment ở dưới video giúp chung à, thì Trung sẽ cố gắng là đưa ra những cái uh, video nhiều hơn về Temple và tại vì Trung đang rất là thích tập Temple nên hiện tại là Trung đang có hàng uh, hàng tá những cái bài tập khác nhau mỗi ngày mỗi cái nhóm cơ luôn mỗi tuần khác nhau luôn tại vì Trung quá bận nên không có thể nào quay với các bạn hết được Thành ra là Trung sẽ cố gắng ha có bao nhiêu Trung sẽ quay được bấy nhiêu à, vác máy đi quay nhưng mà chưa có cái là không có biết là có thời gian edit hay không tại vì thời thời gian vừa rồi đó là Trung kẹt dự án ở công ty cực cực kỳ nhiều thành ra là không giúp đích được gì luôn thì bữa nay là cuối tuần khá là rảnh nên Trung sẽ edit cho mấy bạn Trung mới tìm ra ở đây là có một cái bức uh, à, poster mà trận uh, à, của Cung Lê với lại uh, và có chữ ký của Cung Lê ở đây hey, To NSC, the biggest five fitness club in Asia, my home base for training in Asia Thank you Và có chữ ký của Cung Lê ở đây